dòng sông trôi về đâu qua ngàn bãi bờ một con tim vui hồn nhiên vì trong giấc mơ ngồi gần anh bên lưng đồi anh chẳng dặn người biết ta sẽ yêu nhau trọn đời rồi mong chờ vẫn nuốt nuôi giấc mơ